Này, bạn có biết hương vị cam mới cực mạnh của Mirinda? Chỉ một hớp, bạn lấy ngay hương vị cam mới cực mạnh, Mirinda cam mới. Mirinda nho ngon, tận hưởng hương vị Mirinda nho.